Không ai không hiểu rằng khách hàng chính là nguồn sống của doanh nghiệp và đã là dân IT trong thời đại công nghệ 4.0 thì phải tìm ra giải pháp giúp các doanh nghiệp chăm sóc khách hàng tốt nhất, chuyên nghiệp nhất nhưng lại tốn ít chi phí nhất. Bạn biết không, đa số các phần mềm chăm sóc khách hàng hiện nay chỉ dừng lại ở thu thập thông tin khách hàng, không chăm sóc khách hàng sau đó hoàn toàn phải tiến hành thủ công. Nhưng hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn giải pháp SCRM hoàn toàn có ích với những người làm dịch vụ Quá trình thu thập thông tin qua Wi-Fi Marketing, phần mềm bán hàng iPod, Import Data sẽ được tự động kiểm tra để thu thập thông tin khách hàng một cách đầy đủ nhất, bao gồm tên, tuổi, giới tính, Facebook, Zalo, email. Bạn thắc mắc vì sao có thể truy vấn thông tin khách hàng một cách chi tiết đến vậy? Hoàn toàn không hề khó. Nếu khách hàng cung cấp số điện thoại, hệ thống sẽ tìm ra Facebook, Zalo và lấy các thông tin cùng ảnh đại diện sau khi có đầy đủ thông tin khách hàng, SRM tiến hành chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp. Khi khách hàng tới sử dụng dịch vụ và bắt đầu đăng nhập Wi-Fi thì trang chào hiện lên có tên, ảnh đại diện và chúc mừng khách hàng nếu hôm đó là ngày sinh nhật của họ. Chào mừng họ quay trở lại sử dụng dịch vụ, tặng mã giảm giá cho khách hàng thất thiết trở lại. Đó mới chỉ là chào đón khách hàng. Bây giờ mới là cách SRM làm marketing cho dịch vụ của bạn. Việc đổ hàng đống tiền để làm các chương trình rầm rộ, phát tờ rơi, banner Sử dụng KOL khiến cho doanh nghiệp hao tổn không ít để làm thương hiệu tới khách hàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng giữ chân khách hàng thân thiết mới là cách tốt nhất để tăng lợi nhuận cho dịch vụ bởi tìm kiếm khách hàng mới tốn gấp 7 lần so với giữ chân một khách hàng cũ. Do vậy, SRM tạo ra các tệp khách hàng phù hợp có tiêu chí khách hàng chưa tới quán, khách hàng đã tới một lần, khách hàng đã tới N lần, khách hàng theo địa chỉ, khách hàng theo giới tính, độ tuổi, khách hàng sinh nhật theo ngày, tháng, và rồi chúng ta gửi một hoặc nhiều thông điệp tới khách hàng qua SMS, email, Facebook, Zalo có thể thông báo cho khách hàng về chương trình giảm giá hay các sự kiện sắp diễn ra của bạn. Có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật và các ngày lễ đến khách hàng. Có thể tạo ngay mã giảm giá cho từng khách hàng. So với việc tung hỏa mù với mọi phía thì làm cách này sẽ nhắm trúng mục tiêu mà lại chẳng tốn nhiều chi phí. Đặc biệt, ưu thế của SRM Phong đăng ký thông tin tùy biến có thể nhúng lên website, blog, diễn đàn. Marketing tự động với các chiến dịch được cấu hình sẵn. Đội ngũ nhân viên marketing cho thuê sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Hãy thử trải nghiệm xem nó có thật sự hữu ích cho doanh nghiệp của bạn không nhé.